karena Phật tử đồng an toàn. Nơi đạo mô bổn sư thích ca mâu ni Phật A Di Đà Phật cung kính ngưỡng mấy bạch hòa thượng trụ trì chùa Hội Phước kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến hôm nay ngày 27 tháng 11 năm kỷ hợi quý vị trở về nơi đạo tràng tham dự khóa tu bác quan trai học hành xuất gia gieo trồng chánh nhân giải thoát lời nói đầu tiên cho phép con cung kính cúi đầu đảnh lễ vấn an sức khỏe của Hòa Thượng và xin gửi đến quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng lời chào chân kính nhất A-di-đà Phật. Kính thưa quý vị, dòng thời gian cứ âm thầm lặng lẽ trôi qua Mới đó mà đã kết thúc Hôm nay quý vị trở về nơi đạo tràng Để tham dự khóa tu cuối năm 2019 chính dòng nước thời gian đó cũng đã âm thầm phủ lên đầu chúng ta bao lớp cho bạc hết xuân sang hạ rồi thu tạ đông tàn ta có biết chăng đời người cũng đã trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông như thế thời điểm mùa xuân của kiếp người đó là thời điểm như ánh mắt của bình minh trở dậy là độ nào trong trẻo tuổi ngây thơ không lo âu không phiền lụy bao giờ đời đẹp quá tam vui đùa chẳng chán nhưng rồi hết tuổi thanh xuân đến hồi đầu bạc chúng ta lại bước sang thời điểm mùa hạ của kiếp người rồi đến mùa thu của kiếp người đó là lúc bệnh tật phát hiện trên thân và đến lúc mùa đông của kiếp người ta lại cô đơn một mình lạnh lẽo ra đi và dù cho thân bằng quyến thuộc có đông đảo nhưng chỉ một mình ra đi bỏ lại ráo cha mẹ ân hâm rồi cũng phải biệt vợ chồng nghĩa nặng cũng chia ly tình đời nào khác chim chung ngủ đại hạn đến thời mạnh ai nấy bay đi phải không quý vị chúng ta có được cái cơ duyên nghe học Phật pháp lại nữa ở trong thời kỳ mạt pháp cách Phật đã xa mà ta nghe được pháp môn tịnh độ xưng niệm danh hiệu a di đà phật nương vào năng lực đại bi nhiếp thọ của đức phật a di đà để một đời này thành tội sự nghiệp vãng sanh ra khỏi vòng sanh tử luân hồi của ba cõi sáu đường kính thưa quý vị nếu bản thân của chúng ta chỉ nương vào năng lực của tự thân thì phải đoạn hoặc chứng chân đoạn sạch hết những kiến hoặc và tư hoặc mới xuất ly tam giới thấp nhất là phải chứng được a la hấn quả mới ra khỏi vòng sanh tử luân hồi của ba cõi sáu đường nhưng bản thân của chúng ta không đủ năng lực để đoạn sạch kiến tư hoạt đó do vậy quý vị cần nương vào tha lực nhiếp họ của đức phật a di đà trong kinh đại tập có nói vào thời kỳ mạt pháp ức ức người tu hành khó có người nào đạt được sự giải thoát chỉ nương vào năng lực nhiếp thọ của Phật mới ra khỏi dòng sinh tử luân hồi mà thôi Hôm nay chúng ta có được cơ duyên nghe được pháp môn tịnh độ Là một pháp môn dễ tu, dễ thực hành, dễ vãng sanh và dễ thành Phật Tại sao đây là một pháp dễ thực hành? Bởi vì nó thích hợp với các căn cơ Chúng ta chỉ cần nắm vững một câu hồng danh A-di-đà Phật hoặc là nam mô a di đà phật khi đi đứng lúc nằm ngồi lúc bận rộn cũng như nhàn nhã trí ngu già trẻ sang hàng gì cũng có thể thực hành một câu nam mô a di đà phật rất dễ dàng và dạ. một pháp môn nó thích hợp với căn cơ trình độ của chúng sanh rồi mà nó lại còn nương vào cái pháp môn này ta tiếp nhận được năng lực nhiếp thọ của Đức Phật A Di Đà. Nhờ đó mà dễ dàng vãng sanh và một khi vãng sanh rồi thì không còn bị thối chuyển, tâm bất thối chuyển đạt được ba điều không bao giờ bị thối chuyển, thối lui. Thứ nhất, niệm bất thối. Đối với tâm niệm của chúng ta, tâm Bồ đề không bị thối chuyển. Thứ hai, hạnh bất thối đối với phẩm hạnh tu hành không bị lui sụp và thứ ba vì bất thối địa vị chứng đắc của chúng ta không bị thối chuyển chỉ tiến mãi cho đến địa vị thành phật mà thôi vì lẽ đó mà kính khuyên quý vị trong thời kỳ mạt pháp biết rõ căn cơ trình độ của chính mình không đủ năng lực để đoạn hoặc chứng chân để ra khỏi ba cõi thì quý vị nên nương vào tha lực nhiếp họ của Đức Phật A Di Đà vô lượng vô li biên vì lòng từ bi của Phật thương tưởng đến chúng sinh sống trong ba cõi sáu đường quá nhiều đau khổ ngài đã phát ra 48 lời đại nguyện để nhiếp thọ chúng sinh ta tin tưởng vào đại nguyện năng Phật thích lực nhiếp thọ của Đức Phật A Di Đà và tin tưởng vào lời chỉ dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ta biết rõ thế giới cực lạc là một thế giới an lành không có các thứ khổ ngày nay phát bồ đề tâm ăn chay niệm phật tu tạo những công đức phước lành hồi hướng tây phương trang nghiêm phật tịnh độ để một đời này thành tựu sự nghiệp vãng sanh và hôm nay được đủ duyên đến với đạo tràng chùa hội phước nhân dịp tất niên con xin mạng phép mượn đề tài pháp môn dễ tu dễ chứng làm món quà phật pháp kính chia sẻ cùng toàn thể quý vị trước tiên con xin kể cho quý vị nghe câu chuyện của vua thuận trị thuận trị hoàng đế đời nhà thanh bên trung hoa khi ra thì có một cái bớt son lên lòng bàn tay bớt son đó có một hàng chữ an năm quốc quang minh tự tỳ kheo bồ tát giới điều mà thuận trị hoàng đế làm lúc ông lên ngôi đó chính là ông đã sai sứ giả sang nước an nam là đất nước việt nam của chúng ta tìm đến một ngôi chùa tên gọi là quang minh để hiểu rõ lai lịch cuộc đời mình có liên quan gì đến ngôi chùa này mà khi sanh ra có một hàng chữ như vậy thì sau khi sứ giả sang nước Việt Nam của chúng ta hỏi một ngôi chùa tên gọi là Quang Minh thì ở tại tỉnh Hải Dương làng Hậu Bổn có một ngôi chùa tên gọi là Quang Minh đến đó hỏi thì mới biết cái vị sư tổ của ngôi chùa này khi Sắp tịch mới dặn đệ tử của mình Viết một hàng chữ màu đỏ vào bàn tay An Nam Quốc Quang Minh Tự Tỳ Kheo Bồ Tát Giới Vị sư tổ tu ở ngôi chùa này Nhưng mà vì sao tái sanh trở lại Là vua thuận trị đời nhà Thanh bên Trung Hoa vậy quý vị Do gì chỉ công năng tu hành của Ngài Chỉ đủ để hưởng cái phước nhân thiên cái phước làm vua ở cõi người do vậy ngài tái sanh trở lại làm vua quý vị ơi nhưng rồi sau đó thuận trị hoàng đế lại phát tâm xuất gia tu hành là một nhà sư áo vải ở trong núi rừng quan vắng nhà sư này đã viết nên những bài kệ tĩnh tâm và trong đó có bài kệ tĩnh tâm mà thuận trị hoàng đế khi trở thành nhà sư đã viết bài kệ đó như sau áo rồng cởi bỏ đắp cà sa chỉ tự ban đầu sái sắc na trẫm vốn tây phương nguyên phật tử vì sao lạc đến đế vương nhà trải qua 18 năm không rảnh phạt bắt chinh nam khổ dữ a nay trẫm xuôi tay về tịnh cảnh quảng vì ngàn vạn hạ thu quan con xin tạm giải thích cái bài kệ tĩnh tâm của thuận trị hoàng đế như sau áo rồng cởi bỏ đắp cà sa có nghĩa là cởi bỏ chiếc áo lông bào để đắp trên mình chiếc áo cà sa ngoại sắc với đời sống của người tu sĩ chỉ tự ban đầu sái sát na chỉ ở một niệm ban đầu sự phát tâm lập nguyện ban đầu mà trái với chân tánh Do đó chỉ hưởng được cái phước báo hữu lậu trong cõi trời, cõi người mà không giải thoát được Một vị sư tổ ở nước An Nam, chùa Quang Minh đây Tái sanh trở lại làm vua thuần trị đời nhà Thanh bên Trung Quốc chỉ từ ban đầu sái sát na Trẫm vốn Tây Phương Nguyên Phật tử Trẫm vốn là con của Đức Phật A Di Đà ở cõi Tây phương vì sao lạc đến đế vương nhà vì sao hôm nay lại lạc vào dòng dõi của đế vương để rồi trải qua 18 năm không rảnh phạt đất chinh nam khổ dữ a nay trẫm xuôi tay về tịnh cảnh quản gì ngàn vạn hạ thu qua kính thưa quý vị Sở dĩ đầu tiên trong chủ đề ngày hôm nay con kể câu chuyện của Thuận Trị Hoàng đế Để cho quý vị biết rõ rằng Ông vốn là một nhà sư kiếp trước mà tái sanh trở lại làm vua Hưởng phước báo của cõi người Nhưng cũng không có gì gọi là sung sướng cả quý vị 18 năm phải phạt Bắc Chinh Nam Khổ lắm quý vị ơi Rốt cuộc rồi do cái nhân duyên lành đời quá khứ Thuận trị hoàng đế cuối đời vẫn xuất gia tu hành Nếu như chúng ta đem cái công đức, phước đức mà mình tu tạo hiện đời Chỉ mong cầu phước báo ở cõi người đời sau Hoặc ở cõi trời đời sau cái phước đó gọi là cái phước hữu lậu vì người hưởng phước vẫn còn rơi lọt trong kiếp sống luân hồi và dù phước đến tận trời xanh nhưng gió vô thường đến cũng quá thành hư vô hưởng hết phước mà không biết tu tạo nữa thì quả nó sẽ đến cho nên kính khuyên quý vị hãy chân hợp phát bồ đề tâm niệm phật a di đà cầu sanh tây phương cực lạc thế giới hướng đến sự giải thoát tu hành thành phật chứ không mong cầu phước báo của cõi người cõi trời đời này và đời sau vì vậy một pháp môn niệm phật là một pháp môn dễ thực hành và dễ chứng đắc có thể giúp cho chúng ta một đời này thành tựu ra khỏi vòng sanh tử luân hồi đau khổ kia mỗi một lần sinh ra mỗi một lần đau khổ dù cho làm vua ở cõi đất hay là chúa của cõi trời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong kinh Pháp Cú Ngài có dạy Cũng không sao sánh được cái quả vị tu đà hoàng Trong tứ quả thanh văn Thì cái quả vị thấp nhất là sơ quả tu đà hoàng dù cho làm vua cõi đất hay là làm chúa cõi trời Cũng không sao sánh được người tu tập Đoạn được kiến hoặc Dứt hết những cái sự mê lầm vọng chấp về nhận thức hiểu biết Cho nên quý Phật tử ngày nay phát bồ đề tâm ăn chay niệm phật con kính khuyên quý vị phát tâm cần cầu vãng sanh tây phương cực lạc thế giới để ra khỏi vòng sanh tử luân hồi đau khổ đi quý vị đừng chăm tâm với thân phận của người lữ khách để chịu trôi lăn lên xuống nội trôi từ vô thị kiếp mãi cho đến ngày nay chúng ta do gì vô minh lòng chấp cho nên cứ mãi luân trầm trong dòng lục đạo si mê điên đảo không biết lối về cực lạc gia quê bấy lâu xa cách phiêu linh đất khách biển nghiệp mênh mang <coughs> nay gặp từ hàng cha lành tiếp độ nguyện thoát khỏi luân hồi đau khổ nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa Nguyện từ nay tu tập sớm trưa Y tâm học chuyển tu giả từ tâm nghiệp Lấy quy giới thu nhiếp Giữ hiệu Phật không quên Đài sen chính phẩm ghi tên Cực lạc gia hương gợi chất Kính lại A-di-đà Phật Từ bi nhiếp thọ chúng con Một dạ sắc son cầu sanh tịnh thổ Ta bà đau khổ Nguyện sớm thoát ra lại Đức Di Đà từ bi minh chính pháp môn tịnh độ niệm phật a di đà sở dĩ gọi là một pháp môn dễ tu bởi vì nó thích hợp với các căn cơ trình độ của chúng sanh già cũng niệm phật được tất cũng niệm phật được trí cũng niệm phật được ngu cũng niệm phật được bận rộn cũng niệm phật được nhàn nhã cũng niệm phật được nói chung tất cả căn cơ thượng trung hạ gì chúng ta cũng có thể thực hành một câu nam mô a di đà phật dễ dàng phải không quý vị xin hỏi quý phật tử niệm phật dễ hay khó dễ nhưng mà con nói khó thì quý vị tính sao dễ là bởi vì chúng ta có duyên cho nên đối với ta cái sự niệm phật quá dễ ngồi đây cũng niệm phật được lạc rau cũng niệm phật được ở nơi đồng án cũng niệm phật được ở nơi chợ búa cũng được niệm phật được ở nơi công sở cũng niệm phật được đang đạp chiếc xe đạp cọc cạch cọc cạch cũng niệm phật được ngồi trên chiếc xe honda cũng niệm phật được nói chung chỗ nào nơi nào quý vị cũng có thể niệm phật được nhưng đó là quý vị hãy chứ vị duyên lành đối với phật còn đối với những người không có duyên thì đối với họ con nói niệm phật khó đó quý vị kể cho quý phật tử nghe nha tụi con đi rất là nhiều chỗ khi đi đến nơi đạo tràng nào cũng vậy thì điều đầu tiên giảng pháp xong rồi thì mới phát quà để kết duyên với chúng sinh ngày xưa đức phật đã từng dạy cho vị tỳ kheo để kết một cái duyên với chúng sinh lương cái duyên đó mà hướng dẫn quá độ chúng sinh thì mình phải có duyên mình nói người ta mới nghe còn không có duyên không kết duyên dù cho mình giỏi cỡ nào cũng không độ được chúng sinh có một vị tỳ kheo trong bước đường du quá không có độ được người nào không có duyên độ ai hết vị tỳ kheo này rất là buồn tuổi cho số phận của chính mình mới đến bạch trình với đức phật đức phật nói sao ông không kết duyên với chúng sinh đi vậy tỳ kheo đó kết duyên bằng cách nào ông kết duyên là mỗi ngày ông bình bát đi khất thực đó là kết duyên dai một cái món nợ với chúng sinh là kết duyên với chúng sinh rồi rồi ông kết duyên với chúng sinh có cái gì đó ông cứ chia cúng dường chia sẻ cho chúng sinh đó là tạo cái duyên đối với chúng sinh cái vị tỳ kheo này mỗi khi đi khất thực về trước khi thọ dụng thì đều trích ra một miếng thức ăn trong bình bát của mình để bố thí cho loài chim bố thí cho loài cá dài năm sau là thâu nhận được đệ tử tại vì có cái duyên đó quý vị do đó quý phật tử biết không chúng con đi đến đâu cũng kết duyên hết ít nhiều gì cũng kết duyên ngoài cái duyên phật pháp ra chúng con còn kết một chút xíu duyên với các em nhỏ vì biết rằng các em nhỏ nó chưa có sự ý thức giác ngộ nhưng mà mình muốn chuyên lành đối với Phật pháp đến với các em cho nên khi chúng con hàng năm đến dịp Tết này là phát quà cho các em thiếu nhi vui xuân đón Tết Lần đó đi đến một vùng xa xôi ở tại Bình Thuận, nơi vùng núi, tỉnh Bình Thuận Khi đi vào đó rồi trước tiên thì phát quà cho người lớn Kế đến phát quà cho các học sinh thì mình bước đến đó mình giảng kinh giảng pháp trước cho Phật pháp cao quý trước rồi sau đó mình mới tặng quà cho họ quý Phật tử biết không họ gặp mình họ không biết gọi mình là cái gì hết cái đầu của mình trọc lóc vậy đó mà họ lợi họ khiều khiều nói thím ơi thím cho con vần quà đi thím nhà con nghèo lắm thím tưởng là gọi ai quay lại nhìn coi gọi ai thì thì ra nhìn ngay mình mà khiều mình đấy chứ thím ơi thím cho con phần quà nhà con nghèo lắm cho con phần quà đi thím cái quý cô phật tử đi chung phái đoàn quý cô quay lại nói ở đây không có chú đừng kêu thím nha <laughs> tại vì họ không biết gọi mình là gì cái họ gọi mình là là thím rồi xong rồi cái người khác đến thầy chùa thầy chùa nhà tôi nghèo lắm thầy chùa ơi cái quý cô đi theo cũng nói nói kêu thầy được rồi bỏ chị chùa đi <laughs> rồi hết thầy chùa xong cái họ nói cô giải rồi cô giải cho tôi một phần quà đi cô giải thì quý cô cũng nói cô được rồi bỏ chị giải đi nha không biết gọi mình là gì á rồi có người họ gặp mình họ cứ bụng miệng họ cười hoài luôn nhé họ thấy lạ họ kéo nhau rần rần rần rần họ nhìn họ cười họ nhìn họ cười là mình biết đây là cái dùng biên địa chúng sanh ở nơi đây không gặp được Phật Pháp quý vị ơi ít gặp người tu hầu như không biết người tu là ai và không biết xưng hô như thế nào cho phải rồi đến khi phát quà cho các em nhỏ đó quý vị Bảo rằng các con ơi quý cô hôm nay xa xôi lắm Từ Đồng Tháp đến Bình Thuận Đi một ngày đường 12 tiếng đồng hồ mới tới nơi phát hoài cho các con các con kết duyên với quý cô bằng câu hồng danh a di đà phật được không có đứa cái nó nói được ờ, có đứa làm hình à cái khi niệm phật xong với nói các con không cần cảm ơn quý cô mỗi các mỗi một em vậy đó bước lên lãnh phần quà thì các con chỉ cần nam mô a di đà phật đó là một câu cảm ơn rồi đứa nào nó cũng ham lãnh quà nó nam mô a di đà phật la rần hết nhưng mà có một cái cậu bé khi bước đến cái con đưa phần quà con mới nói nam mô di đà phật đi con cái nó đứng làm thinh cái con nói nam mô di đà phật đi con nó đứng làm thinh nữa nói lần thứ ba nó làm thinh cái con mới nói con nam mô di đà phật đi con mới cho còn là con không nam mô di đà phật với cô không có tặng cho con đâu con nam mô di đà phật đi con cái nó nói cái gì cũng nói nhưng mà trừng cái đó ra nó nói vậy đó nha con giật mình rồi cái gì cũng nói nhưng mà trừ cái đó ra đây là một chúng sinh can cường không muốn gieo duyên với Phật pháp cho nên trừ cái đó ra cái con năn nỉ con nói con ơi con niệm nam mô di đà phật đi kết duyên với quý cô quý cô đi đường xá xa xôi lắm đi từ 12 giờ khuya đó giờ này đến nơi phát quà cho các con các con chỉ nam mô a di đà phật là thay lời cảm ơn rồi đó gieo duyên lành đối với phật pháp đi con nam mô a di đà phật năn nỉ nó vậy mà nó nói cái gì cũng nói trừ cái đó ra nó cương quyết vậy đó cái con từ sáu chữ nghe con tóm lại sáu chữ mình nói nó hơi dài thôi bây giờ mình tóm lại thôi con bốn bốn chữ thôi a di đà phật con nói từng chữ rồi cái con đọc theo nha a di đà phật cái nó nói cái gì cũng nói mà trừ cái đó là không nói đâu bốn chữ năn nỉ mà nó cũng không nói thôi bây giờ hai chữ hai chữ thôi mô phật có chữ phật trong đó là được rồi nó không có nói trọn vẹn nam mô a di đà phật thì mình tóm lại là a di đà phật nó cũng không chịu bỏ chữ nam mô nó cũng không chịu luôn bây giờ mình nói hai chữ mô phật là tóm tắt lại rồi đó vậy mà nó nói cái gì cũng nói nhưng mà trừ cái đó ra mà cái con mới nói thôi bây giờ một chữ thôi phật con nói phật là cô phát quà liền nó nói trừ cái đó ra phật nó không chịu nữa cái con mới nói bây giờ con không nói phật thì cô không có phát quà cho con con đứng qua một bên đi để cô phát quà cho các bạn cái nó đứng một bên nó nhìn mà con phát quà gần hết rồi nha nó thấy quà mỗi lúc cạn cạn cạn dần cái nó quýnh lên còn hai phần quà sau cùng nó quýnh lên nó hòa lên nó khóc nó khóc cái con quay lại con mới nói con chỉ cần nó mua a di đà phật cô cho con hai phần quà này luôn các bạn có một phần thôi con ưu tiên hai phần nó mua a di đà phật đi con cái nó nói cái gì cũng nói được nhưng mà trừ cái đó được không nó hỏi con nó vậy đó nó nói là cái gì cũng được nhưng mà trừ cái đó được không cái con mới nói bây giờ con nam mô di đà phật đi cô tặng con hai phần quà cô cho con thêm 50 ngàn nữa cái nó nghe 50 ngàn chắc cái vùng đó nó cũng à, nghèo khổ không có biết tiền bạc gì chắc cũng không có được không được cha mẹ cho để ăn quà ăn bánh nó nghe có tiền cho nó nhìn con mà nó chớp mắt li lịa nghe con nói rồi rồi rồi thế nào cũng được đây cái nó suy nghĩ cái nó nói trăm ngàn đi nói <laughs> trăm ngàn đi thì nó nói cái con nói rồi trăm ngàn luôn cái nó đưa tiền trước đi nó kêu mình đưa tiền trước con mới vừa nói với quý phật tử cho con mượn trăm ngàn mấy cô mới vừa đưa trăm ngàn con đưa nói nam mô di đà phật một tay thì nó chụp vậy nè nha rồi một tay nó nói nam mô di đà phật đó cái con cũng nói nam mô di đà phật à cô cảm ơn con à một trăm ngàn để mua một câu nam mô a di đà phật một trăm ngàn để gieo một cái hạt giống phật vào một mảnh đất khô cằn đó cái quý phật tử nói cô không cần cho nó trăm ngàn cô chỉ dụ nó kêu không niệm nam mô a di đà phật không cho là nó nó tham quà là làm nó niệm rồi mà bỏ một trăm ngàn ra mua có một câu năm mua gì đạo phật mắc quá chừng luôn cái con nói đâu có mắc đâu một trăm ngàn bỏ ra để mua một vị phật tương lai đâu có mắc đâu quý vị một hạt giống phật gieo trồng không bao giờ mất bây giờ con trích dẫn trong kinh đại thừa diệu pháp liên hoa đức phật có nói như sao nếu có người nào vào trong tháp miếu chỉ cần xin niệm một câu nam mô phật người đó chắc chắn sẽ thành phật đó quý vị kinh pháp hoa có nói rõ ràng điều này nếu có người vào trong tháp miếu chỉ cần xin niệm một câu nam mô phật người đó chắc chắn sẽ thành phật vì hạt giống phật đã gieo rồi không bao giờ mất khi nó đủ duyên nhân duyên hội ngộ đầy đủ thì nó quả nó trổ mà và ở trong thời đức phật còn tại thế đó quý vị có một cụ già nọ một hôm đi đến tịnh xá để xin phật xuất gia nhưng mà chư vị tỳ kheo thấy cụ này già quá rồi nó đối với cái pháp học không có kham nổi và đối với cái pháp hành hành thiền cũng không có tu nổi quá già đi lụm cụm rồi học để hoàn pháp lợi sanh cũng không được mà tu tập thiền định cũng tu không nổi thôi khuyên cụ về làm cư sĩ tại gia đi chứ già về không có xuất gia tu được đâu ông cụ quyết tâm ông muốn xuất gia mà không được hoàn thành cái tâm nguyện cho nên ông bước ra ngoài vừa đi vừa khóc nhưng mà đức phật gọi vào và đức phật cho phép xuất gia vì các vị thanh văn tỳ kheo đệ tử của Phật các vị này chứng a la hớn quả rồi nhưng mà quán 81 kiếp sanh tử của ông cụ này chưa từng có duyên lầm đối với Phật pháp thì cũng dễ gì tuổi già vậy mà vô tu được đâu cho nên thôi khuyên ổng về làm cư sĩ tại gia đi nhưng Đức Phật với Phật nhãn Ngài quán thấy Trước 81 kiếp đó tức là 82 kiếp sanh tử về trước thì ông ông cụ này vốn là một bác tiều phu đốn củi ở trong rừng bị cọp nó rượt ông quảng hốt ông sợ ông ông tiều phu này ông mới leo lên trên cây để ông trốn khi leo lên cây trên cây ông nhìn thấy con cọp nó cứ chật chờ ở dưới cọp nó không leo cây được nhưng mà nó cứ ở dưới gốc cây nó chật chờ đó trong sợ quá ông nói không biết làm sao để tránh khỏi nó chực chờ mình xuống để nó ăn thịt mình mà lúc này ông bác tiều phu đó cũng là một người cư sĩ tại gia trong lúc quảng hốt trong lúc kinh sợ ông mới chắp tay lại ông nói nam mô phật nam mô phật đà nam mô phật đà ông niệm nam mô phật đà như vậy cái khi ông niệm ông sợ quá mà ông niệm lớn lên nam mô phật đà nam mô phật đà ở dưới cái con cọp nó nghe la hét như vậy cái nó quẳng hốt nó bỏ nó chạy nhờ đó mà ông thoát nạn thoát nạn hiện đời nhưng mà cái hạt giống Phật ông gieo trồng 82 kiếp sanh tử rồi đó quý vị Đến cái kiếp này gặp được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Và Đức Phật đã độ cho ông xuất gia trong lúc tuổi xế chiều, tuổi già Rồi ông lãnh họ được lời Phật dạy nỗ lực tu tập mà chứng được thánh quả vì vậy mà đức phật nói một hạt giống phật gieo vào mảnh ruộng tâm của chúng sinh không bao giờ mất chúng ta đi đến đâu cũng kết duyên đối với chúng sinh đi quý vị pháp chiếu đại sư khi xưa là vị tổ của tịnh độ tông ngài đi khắp cùng làng cuối xóm gặp trẻ em là ngài cho kẹo cho bánh và với một điều kiện ngài cho một cái bánh niệm nam mô di đà phật cho kẹo niệm nam mô di đà phật cho đồng tiền nào là ngài khuyên các cháu niệm nam mô a di đà phật để kết duyên với vị ơn con học được từ nơi gương hạnh này mà chúng con đi đến đâu cũng cho quà xong rồi quà phẩm vật sẽ giúp cho họ sống đỡ đói đỡ khát cao lắm là một ngày hai ngày nhưng mà gieo duyên với họ bằng một câu hồng danh a di đà phật tức là gieo hạt giống phật vào mảnh ruộng tâm của chúng sinh này với ước muốn mong sao rằng nếu mà đủ duyên cái hạt giống cái chánh nhân đó sẽ nảy mầm đâm qua kết trái cho nên quý phật tử cũng thực hiện theo cái việc làm của chư tổ và việc làm của chư phật chư tổ dạy chúng ta đó mà kết duyên lành đối với chúng sinh đi quý vị và kết duyên bằng cách hướng dẫn mọi người phát lòng niệm Phật Niệm Phật đối với chúng ta là một pháp dễ tu, dễ thực hành Nhưng đối với những người có căn lành thì như thế Những người không có căn lành, không có thiện căn Thì đối với họ một việc niệm Phật rất là khó quý vị ơi Trong cái chuyện Tàu Ngày xưa có hát một cái ờ, hộ cái ờ, cải lương hồ quảng phong ma tảo tầng trong cái tuồng hồ quảng phong ma tảo tầng thì họ mới viết nên một cái kịch bản như thế này họ nói rằng ông tần cối á, ông ác độc lắm ông đã hại trung hần nhạc phi chết cho nên bây giờ ở nơi đền thờ của nhạc phi ở bên Trung Hoa bên Tàu đó quý vị một số người đi du lịch rồi biết đi tới đó thì họ mới tạc hình tượng của ông Tần Cối với vợ ông Tần Cối quỳ ở trước đền thờ của nhạc phi để tạ tội và bây giờ đến mãi đến bây giờ luôn Mỗi khi đi đến đền thờ của nhạc phi Họ vào họ lễ cúng xong rồi họ ra Họ quăng vỏ chuối Họ quăng rác rới Rác rến trên đầu của những bức tượng mà họ tạc đó là ông tần cối để nguyền rủa bởi vậy cho nên người ta nói rằng trăm năm bia đá vẫn mòn ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ đối với việc sống làm sao mà để cho miệng đời họ nguyền rủa muôn đời luôn uổng lắm quý vị sống làm sao mà để cho muôn đời họ vẫn nhớ mãi cái thanh danh vẫn lan truyền gương sáng vẫn lan truyền nhiều lắm trăm năm cũng một kiếp người ai rồi cũng phải sẽ đi thôi hãy sống sao cho đầy ý nghĩa để buổi xuôi tai miệng mỉm cười và trong cái tuồng hồ quảng phong ma tảo tần kịch bản của người hoa họ viết đó họ mới kể lại cái câu chuyện họ nói rằng á, tần cối vì nhạc hại trung phần nhạc phi cho nên sau khi chết bị đọa vào trong cảnh giới địa ngục ông ở trong cảnh giới địa ngục nhưng có một kiếp ông đã từng làm bạn với bồ tát địa tạng địa tạng vương bồ tát ngài có lời đại nguyện rằng địa ngục vị không thể bất thành phật chúng sinh độ tận phương chứng bồ đề địa ngục chưa bỏ không ngài thề không thành phật quả chúng sinh độ hết cả mới chứng quả bồ đề vì vậy Địa Tạng Vương Bồ Tát mới vào trong cảnh giới địa ngục để độ cho ông Tần Cối Khuyên ông phát lòng niệm Phật Để thoát ra khỏi cảnh giới địa ngục đau khổ này Thì ông nói không, không niệm nha Dù Dụ dù thuyết phục cách nào tần cối cũng cương quyết là không nam mô di đà phật đó không niệm phật thì địa tạng vương bồ tát mới dụ dụ bằng cách viết một cái chữ phật trong lòng tay vậy nè hỏi tôi đố ông chữ này chữ gì khi đưa cái bàn tay ra một cái chữ phật hỏi tần có gì chứ tôi đố ông chữ này chữ gì để ông nói chữ phật một chữ phật thôi quý vị vậy mà tần cói nói đừng dụ tôi tôi có thể biết được tám thứ tiếng nước ngoài không lẽ chữ này tôi không biết sao nhưng mà tôi không nói đó biết hết trơn à biết tám thứ tiếng không lẽ một cái chữ phật này không không biết sao nhưng mà tôi không nói đó tôi biết âm dụ tôi thôi tôi không nói đó địa tạng bồ tát nói thôi thì tôi bó tay luôn rồi không cứu được không độ được ông ta thưa quý vị con nói những câu chuyện như thế muốn gặp lành cho quý vị một suy nghĩ như sau nếu chúng ta không có căn lành đối với Phật Pháp Thì không dễ gì phát tâm niệm Phật đâu quý vị Phải không quý Phật tử Và cũng không dễ gì mà gặp được Phật Pháp đâu Phật Pháp cao sâu rất nhiệm màu Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu quý vị Không phải dễ gì nghe được Phật Pháp Và cũng không phải dễ dàng gì mà phát tâm mà niệm Phật chắc chắn rằng quý phật tử đây đã gieo trồng căn lầm trong nhiều đời nhiều kiếp cho nên dù ta sanh ra trong thời kỳ mạt pháp cách phật đã xa nhưng ta có cơ duyên thân cận tam bảo thính văn pháp âm nghe được danh hiệu của đức phật a di đà nghe được đại nguyện nhiếp thọ của ngài vậy thì kính khuyên quý vị một lòng niệm phật nhưng dù niệm phật là dễ dàng dễ tu dễ thực hành nhưng muốn bản sanh này thành tựu sự nghiệp bản sanh để chứng đắc cái kết quả là giải thoát sanh tử luân hồi của ba cõi sáu đường thì quý phật tử nên nhớ ở trong kinh a di đà đức phật thích ca mâu ni ngài có nói rõ nhược nhất nhược nhược nhị nhược nhược tam nhược nhược tứ nhược nhược ngũ nhược nhược lục nhược nhược thất nhược nhất tâm bất loạn tức đắc vãng sanh a di đà phật cực lạc quốc độ từ một ngày cho đến bảy ngày xin niệm danh hiệu của ngài nhất tâm bất loạn chánh niệm vãng sanh cái điều này là chắc chắn nha quý vị chánh niệm trong giờ phút cuối cùng được vãng sanh chắc chắn một trăm phần trăm nhưng xin hứa với quý vị mình niệm phật có được nhất tâm chưa có được nhất tâm chưa đây quý phật tử có chưa nấu gáp nói nhất tâm tức là một cái tâm chuyên nhất niệm phật có được chưa quý vị chưa mình bị xen tạp nhiều lắm nam mô di đà phật biết nãy mình có phơi củi chưa ta nam mô di đà phật mình có giặt đồ mình phơi lên chưa nam mô di đà phật biết nhỏ nó chạy đi đâu mất tiêu rồi nó bị xen tạp đủ thứ như vậy cho nên chúng ta niệm phật chưa được nhất tâm mà nói nhị tâm cũng chưa chắc nha nhị tâm là hai tâm cũng chưa chắc nha mà phải nói rằng thiên bá ức tâm luôn cái tâm nào niệm phật rồi cái tâm nào nhớ tiền nhớ bạc nhớ con nhớ cháu nhớ người này nhớ việc nọ phải không quý vị nó đủ thứ nó sinh diệt vọng tưởng không dừng cho nên kính khuyên quý vị Để một đời này thành tựu chánh niệm vãng sanh chắc chắn một trăm phần trăm để sanh về thượng phẩm thượng sanh mà thượng phẩm thượng sanh thì như thế nào kiến phật thấy được phật qua khai kiến phật đó quý vị qua nở là thấy phật liền còn nếu mà hạ phẩm hạ sanh đó là đới nghiệp vãng sanh không phải là chánh niệm vãng sanh mà đới nghiệp vãng sanh mang nghiệp mà vãng sanh đó là hạ phẩm hạ sanh phải ở trong hoa sen một tiểu kiếp quý vị ơi rồi hoa nở mới mới nghe học được Phật pháp rồi mới chứng vô sanh nhận như vậy thì quý Phật tử muốn ở trong hoa sen một tiểu kiếp hôn hay là muốn về Tây Phương cực lạc hoa khai kiến Phật liền ai trong chúng ta cũng muốn hoa khai kiến Phật sanh về đó rồi cái qua nở là thấy phật à được sanh ra là thấy phật được nghe pháp tâm bồ đề tăng tiến tu đến khi viên mãn thành tựu phật đạo nhưng mà nếu thấp nhất cũng hạ phẩm hạ sanh và ai bảo đảm rằng trong giờ phút lâm chung quý vị thành tựu mười niệm để được bản sanh Ai bảo đảm Con nói thí dụ cái trường hợp bất đắc kỳ tử một cách đột ngột nhưng một số người mới thấy đó cái chú phật tử này đi hộ niệm mới vừa về vừa về tới cái chú ờ, bắt ấm nước định chế một cái gói hủ tiếu chay ăn rồi vô trong nhà tắm tắm mới mặc đồ xong chưa kịp bước ra cửa mới cái chân ở bên trong và cái chân bên ngoài chân trái còn bên trong cái chân phải bước ra ngoài cái vậy nè rồi đứt bóng ngã quỵ đột quỵ luôn nếu mà bình nhật chúng ta không có chuyên tâm niệm phật thì giây phút này nhớ phật niệm phật được không quý vị đột ngột tử thần đến bất đắc kỳ tử kiểu này hoặc là bị tai nạn giao thông ở ngoài đường rồi sao lúc đó mình hoảng hốt có nhớ phật niệm phật không đang leo ở trên cây cao mà đỡ mà nó trợt chân té xuống cái hốt hoảng có niệm phật nhớ phật được không quý vị nếu như bình nhật không chuyên thiết thì không đủ tư lương lúc trở về đó quý vị ơi cho nên con kính khuyên quý vị ngay bây giờ nhất tâm niệm phật đi đứng nằm ngồi mỗi khi quý vị quên cái là khởi niệm lên liền khởi niệm có nghĩa là buộc niệm bắt nó phải niệm cứ giật mình cái là nam mô di đà phật nhớ tới là nam mô di đà phật nam mô di đà phật đừng quên nha quý vị làm bất cứ cái gì đi cũng vậy đứng cũng vậy ngồi cũng vậy nằm cũng vậy luôn nhớ câu phật hiệu sáng mà ngủ thức dậy bừng con mắt mở ra là quý vị nam mô a di đà phật đầu tiên là quý vị chắc chắn giảng sanh đó gặp cái trường hợp gì mà quảng hốt kinh sợ giật mình làm cái rầm cái nam mô a di đà phật ngon lành lắm rồi hả nghe quý vị và con xin thưa với quý phật tử rằng tuyên niệm Phật là một pháp môn rất dễ dàng thực hành dễ tu không có khó đâu quý vị ở đâu mình cũng có thể niệm được hết thậm chí giờ này quý vị đang ở dưới bếp sắt gọt nấu nướng nha không được lên đạo tràng ngồi đây nghe pháp nhưng mà vẫn nam mô a di đà phật được đó đang ở ngoài làm ngay đồng án nhổ cỏ cũng nam mô a di đà phật được đó nghe quý vị đang đạp chiếc xe cũng nam mô a di đà phật đang cuốc đất cũng nam mô a di đà phật được đó vào đời nhà tống bên trung hoa có một cái bác thợ rèn nọ ông bác thợ rèn này khổ quá à, làm lao động vất vả quanh năm suốt tháng mà cơm bữa đói bữa no gia đình sống một đời sống rất là chật vật cái ông bác mới than thở nói trời ơi sao mà cái kiếp của mình khổ dữ vậy nè cuộc đời của mình khổ dữ vậy nè cứ thiếu thốn cứ bữa đói bữa no hoài bữa đó có một vị tăng đi du quán ngang đó thì ông bác này mới đón vị tăng mới xếp bát cúng dường cho vị tăng đó và than thở về hoàn cảnh sống của mình than khổ vị tăng này mới nói nếu mà ông biết cuộc đời của ông từ lúc sanh ra tới bây giờ mấy chục năm khổ không à không có gì vui thì cái cõi ta bà này là cái cõi khổ giàu cũng khổ nghèo cũng khổ ta bà khổ ta bà lắm khổ nhưng cực lạc vui cực lạc chỗ nhàn vui sao ông không phát tâm phát nguyện để cầu sanh về thế giới cực lạc là một cái thế giới thuần vui thế giới không có các thứ khổ chứ ông bác thợ rèn này ông họ hoàng cho nên người ta gọi ông là ông hoàng thợ rèn ông hoàng đó mới hỏi vị tăng vậy chứ làm thế nào để mình về thế giới cực lạc đó được vị tăng nó nói chỉ cần một lòng sinh niệm nam mô a di đà phật phát nguyện cầu sanh về đó là sẽ hết khổ được vui ông hoàng thợ rèn nói tôi đang lao động làm việc tôi có thể niệm phật được không được được đó cứ niệm phật đi cứ đưa một thanh sắt vào trong lò nam mô a di đà phật lấy cái búa nện vào thanh sắt nam mô a di đà phật ông hoàng thợ rèn đó ông nghe lời vị tăng kể từ ngày hôm đó phát lòng niệm phật ngay chỗ làm việc của ông đó là cái chỗ mà đạo tràng để ông dụng công tu tập dở cái búa lên nện vào thanh sắt cho ông nam mô di đà phật nam mô di đà phật cái bà vợ nói làm đã mệt rồi mà còn niệm phật mệt thêm nữa ông hoàng thợ rèn nói vậy mà không có mệt nha làm mệt về cái thân mà niệm phật cái nó khỏe cái tâm cái tâm của mình an định á cái nó làm cho mình khỏe ra không có mệt đâu từ ngày đó ông dụng công ông niệm phật ông niệm phật có 3 năm thôi quý vị ông hoàng thợ rèn niệm phật có 3 năm thôi một hôm ông mới nói với bà vợ của mình ông nói bà bữa nay tôi đi về quê nha cái bà vợ mới nhìn bà nói ông có ông ông có lộn không vậy hồi nào tới giờ mình có quê hương nào đâu nơi đây không phải là quê của mình sao cái ông hoàng thợ rèn ông mới cười ông nói nơi đây là đất khách quê người còn cái quê hương đích thực đó là tây phương cực lạc bữa nay tôi đi về đó nha bà ráng bà niệm phật thì tôi tôi đón bà ở đó nha cái bà vợ mới nói ông đừng giỡn mặt nha ông còn đang mạnh khỏe sinh xửng ông nói là ông đi về tây phương cực lạc tức là ông chết đã bỏ tôi đó hả Thế hoàng thợ rèn nói ai không chết Chứ sao gì sớm muộn ai cũng phải chết Cái thân này cũng phải trả về cho đất nước gió lửa mà thôi Tôi về Tây Phương cực lạc Bữa nay Phật đến rước tôi đó Bà ráng bà niệm Phật đi Phật đến rước bà Về đó rồi gặp lại tôi Ông nói vậy thì đúng ngang ngày đó Lúc 12 giờ trưa Cái ông Hoàng thợ rèn Ngồi giả biệt vợ Xong rồi chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật Vãng sanh biết trước ngày giờ quý vị mà ông hoàng thợ rèn này chỉ niệm phật có 3 năm thôi làm lụng vất vả nhọc nhằn bận rộn đó vẫn có thể niệm phật thành tựu được cho nên nói rằng pháp môn tịnh độ niệm phật a di đà cầu sanh cực lạc tây phương đó là một pháp môn dễ tu đó quý vị dễ thực hành đó mà lại dễ chứng đắc nữa dễ thành tựu nữa rồi con kể câu chuyện nữa ở xứ bình định có một vị cư sĩ tên gọi là thiện chơn khi chú cư sĩ này chú cũng phát lòng ăn chay niệm phật tham gia trong ban hộ niệm cư sĩ thiện chân đó tính tâm rất là kiên cố dù ai nói ngã nói nghiêng nhưng lòng ông ta vẫn giữ giống như kiềm ba chân vậy ai nói không có tây phương cực lạc mà họ đối với ông ông vẫn tha thiết đi đứng ngồi nằm gì ông quay về tây hết ví dụ như ông đang ngồi đây nha là ông cũng bắt cái ghế ngồi để cái mặt của ông hướng về phương tây để nhắc nhở rằng lúc nào tâm tâm nguyện nguyện cũng hướng về tây phương như lữ khách nhớ cố hương như con thơ nhớ về cha mẹ như vậy và đặc biệt khi khạc nhổ tiểu tiện gì thì ông tránh ông không hướng về tây vì ông ta nói mình tôn trọng liên bang thì phải quý kính miền kim địa đó không bao giờ khạc nhổ hay là tiểu tiện mà hướng về tay. lúc nào ông ngồi thì cái mặt của ông cũng hướng về tay nhớ về tây phương cực lạc như nhớ về cố hương của mình cố hương cách biệt bao ngày phiêu linh đất khách lạc loài khổ đau xót xa chạnh nhớ làm sao nhất tâm niệm phật cùng nhau trở về sĩ thiện chân niệm phật như vậy cái cuối đời hân có một ít bệnh quý vị biết nằm trên giường bệnh bình thường á, là ông tham gia trong ban hộ niệm và niệm sáu chữ nam mô a di đà phật nghe quý vị nhưng mà khi ông nằm trên giường bệnh rồi thì lúc này huynh đệ trong ban hộ niệm đến thỉnh khánh mà niệm nam mô a di đà phật ông khoát tay vì ông không niệm nổi không đủ hơi để niệm sáu chữ theo cho nên tất cả chư huynh đệ bỏ khánh và ngồi niệm không cho ông a di đà phật a di đà phật mà giây phút cuối cùng cuộc đời ông thì ông giữ được chánh niệm mà ông chỉ niệm được có một chữ thôi phật phật phật phật vậy mà giờ phút cuối cùng cái ông mỉm cười ông chắp tay phật rồi nhẹ nhàng ra đi với mình cái đó chúng ta cũng nhận định một cách rõ ràng giờ phút cuối cùng giờ phút lâm chung mà một niệm cuối cùng mà nhớ được phật để ra đi giảng sanh không quý vị chắc chắn giảng sanh đó quý vị ơi đó là một câu chuyện của một vị cư sĩ ở tại xứ bình định rồi bây giờ con nói cái cư, câu chuyện của cư sĩ đó là bà cụ hứa bích châu pháp danh diệu thiện là thân mẫu của sư cô tâm minh đây Hai năm trước quý vị biết không Trước ngày lễ vía của Đức Phật A-di-đà Mà cách đây hai năm Bà cụ từ bên Mỹ sang Việt Nam Mà mục đích của bà cụ về Việt Nam Là bởi vì hoặc bà cụ nằm chim bao Bà cụ thấy Đức Phật A-di-đà đến Và nói với bà cụ rằng Con vãng sanh Cái bà cụ giật mình hất giấc Mới gọi điện thoại về chùa Mới hỏi con Sư phụ ơi con nằm chim bao mà con thấy đức phật a di đà đến nói với con là con vãng sanh mà con nhìn lại thì con thấy con vãng sanh con ngồi mà con vãng sanh trên tay của sư cô tâm minh đây là con của con nói với con vậy đó rồi cái bà cụ mới mua vé về việt nam khi bà cụ mua vé về Việt Nam thì con còn hướng dẫn cho bà cụ trước ngày 17 tháng 11 Trước ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà con còn hướng dẫn cho bà cụ đi phát quà bà cụ tấm lòng tốt lắm có bao nhiêu tiền con cháu cho thì bà cụ đem gửi về để làm phật sự hết cúng dường tam bảo rồi à, hộ trì cho các chùa các đạo tràng rồi bà cụ giúp đỡ những người nghèo nàn bệnh tật nghe cái gì là chuyện phước là bà cụ để con cho để con cho không bao giờ từ chối không có một câu nói là không là nô mà toàn là dép là được nói cái gì là để con cho để con làm cho vì con không còn thời gian bao lâu nữa con mới hướng dẫn cho bà cụ đi phát quà ở xứ lâm đồng ở phi liên là cái vùng vùng núi mà người dân tộc thiểu số ở nơi đây bà cụ đã khoan năm bảy cái giếng ở ngoài đó mỗi một cái giếng như vậy bảy tám chục triệu mà bà cụ khoan năm bảy cái giếng ở ngoài đó để cho có nước cho người dân ở ngoài họ sử dụng sinh hoạt trong đời sống hàng ngày mới vừa đi về thôi cái gần đến ngày 17 tháng 11 cái bà nói bà mệt bà mệt mà cái tay bà hơi run thấy bà run nhiều quá tụi con mới đưa bà vào trong bệnh viện để kiểm tra sức khỏe thì vào trong bệnh viện cái bác sĩ nói bà bị thiếu oxy bây giờ vô trong bệnh viện có cái bình hơi á để cho bà thở oxy cái vô trong đó rồi cái bà lắc đầu cái bà nói qua không khỏi đâu bà nói bà biết rồi bà nói qua không khỏi đâu thôi đưa bà về đi đưa bà về đi cái sư cô mới nói bác sĩ nói nếu mà đưa về thì mẹ không đủ oxy để thở là vãng sanh đó mẹ có muốn vãng sanh thì con sẽ đưa mẹ về cái bà cụ nhất định đưa mẹ về mẹ về chùa vãng sanh và bà cụ có nói với con như sau bà cụ nói lúc mà bà cụ chưa có bệnh gì bà cụ về bà cụ kể cái điềm chim bao đó và bà cụ nói với con như thế này sư phụ ơi nếu mà đức phật a di đà đến báo với con là con vãng sanh như vậy thì con xin từ phụ a di đà phật Xin cho con vãng sanh ngày lễ viết của Ngài Tức là ngày 17 tháng 11 Và coi cho con vãng sanh tại chùa Hưng Thiền này Với sự hộ niệm của tất cả quý sư cô Nói như vậy đó là tâm nguyện của bà Thì tụi con đưa bà về Nghe bà quyết định bà nói bà về chùa để bà vãng sanh Sáng hôm đó là sáng ngày 17 tháng 11 Lúc 5 giờ sáng chúng con đưa bà cụ từ bệnh viện về Bà bác sĩ nói nếu mà không cho bà thở oxy thì bà sẽ không không chịu nổi về tới chùa nhưng mà quý vị biết không bơm cái bong bóng cho bà đó bơm cái bong bóng từ ở trên xe từ bệnh viện mà đưa về tới chùa mới về tới chùa cái bà mở mắt ra bà thấy cảnh chùa rồi bà cười vậy nè bà cười cái đây tất cả quý sư cô ngay ngày lễ vía mà đang niệm phật ngay ngày lễ vía đắp y vàng rực mấy trăm cô luôn cái đồng niệm nam a di đà phật a di đà phật rần lên bà cũng nhép miệng bà niệm theo bà niệm theo bà niệm một cách quan hỷ tuy là bà không có niệm ra tiếng được nhưng mà cái môi và cái miệng của bà đánh lên đánh xuống là mình nghe theo nhịp nhàng giống như quý cô quý cô a di đà phật a di đà phật bà cũng đánh theo như vậy và khi bước vào bên trong cái con mới vừa khai thị nhất tâm phụng thỉnh tây phương giáo chủ từ phụ a di đà phóng quang tiếp dẫn cho phật tử hứa bích châu pháp danh diệu thiện về tây phương cực lạc rồi con nói giờ này tất cả chư huynh đệ đồng hộ niệm cho à, Bồ Tát giới hứa Bích Châu Diệu thiện xin phát lòng niệm Phật Để nương nhờ năng lực của Phật A Di Đà Phóng quang tiếp dẫn lúc này cái gương mặt của bà quan hỷ mà mình nhìn rõ ràng và bà đánh lưỡi bà niệm theo niệm theo đến chữ phật cuối cùng cái bà nhẹ nhàng bà đi không có hước cái nào hết quý vị mà bà lại biết trước ngày giờ và bà đúng cái tâm nguyện của bà được vãng sanh ở tại chùa và được sự hộ niệm của tất cả quý cô luôn về tới chùa bà mới trút hơi thở cuối cùng và giây phút cuối cùng bà lại niệm phật theo quý cô chánh niệm trong giờ phút này thì bao nhiêu đó thôi thì chúng ta cũng biết được cái kết quả của bà như thế nào mà bà là một người cư sĩ tại gia nếu quý phật tử đây quyết tâm niệm phật cầu vãng sanh chắc chắn quý vị sẽ thành tựu con kể những câu chuyện vãng sanh của các vị cư sĩ đó để cho các quý phật tử phát khởi một cái niềm tin và nỗ lực nhưng không có nghĩa rằng một số người họ bài bác và họ nói có niệm phật cũng không có đủ tiêu chuẩn giảng sanh bởi vì tham sân si còn đầy nhóc à nhưng mà người tu theo pháp môn nào cũng vậy mình tu mình phải chuyển hóa tam độc tham sân si của chính mình tuy rằng hiện tại chúng ta chưa trọn vẹn nhưng lúc nào chúng ta cũng phấn đấu nỗ lực để chuyển hóa điều này phải không quý vị chứ không phải nói à, niệm phật vãng sanh dễ vậy cho nên bây giờ tôi tham sân si kệ đi không sao hết trơn á và giờ phút cuối cùng của tôi quên niệm phật tôi giảng sanh ai bảo đảm cho giờ phút cuối cùng quý vị nhớ phật niệm phật nếu không gieo trồng cái nhân không có đủ cái quả đâu quý vị ơi nhân duyên mà không đầy đủ thì làm sao cái quả nó trổ cho nên quý vị không thể buông lung phóng túng mà nói như vậy mình nỗ lực bản thân của mình bằng sự nỗ lực khắc phục để chuyển hóa những tập nghiệp phiền não nơi chính mình chứ không phải nói mình nuôi dưỡng các thứ phiền não đó mình phải nỗ lực chuyển hóa chuyển hóa dù rằng chúng ta không trọn vẹn một trăm phần trăm nhưng mà phải có sự chuyển hóa trong việc tu tập của chính mình và nếu quý vị đã gieo trồng nhân duyên ngày nào cũng gieo trồng chánh nhân tịnh độ Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật và ngày nào cũng trợ duyên bằng những phương pháp công đức phước lành nào cũng không bỏ qua thì nhân duyên đầy đủ rồi thì chắc chắn cái quả nó trổ không sai và con xin trích dẫn trong kinh đại tập đức phật có dạy như sau ví dụ thứ nhất đức phật nói rằng một cái tảng đá nó lớn nhưng mà cái tảng đá này nó biết nương vào thuyền bè đặt lên thuyền bè vận chuyển chở thì nó có thể đi đến đích được không quý vị được không được nhưng mà bây giờ một cái cây kim một cây đinh nhỏ thôi mà nếu chúng ta không nương vào thuyền bè thả dưới nước nó chìm không quý vị chìm tận đáy luôn đó điều mà con nói ở đây trích dẫn trong kinh đại tập qua lời phật dạy để nói rằng nếu như cái nghiệp của chúng ta dù nó nhẹ nó nhẹ nha phiền não nó còn ít xíu giống như một cái kim giống như một cái đinh nó nhẹ như vậy đó nhưng mà nếu nương vào năng lực của tự thân mình không thì không đến bờ bên kia được đâu không đến sự giải thoát được đâu một mãi may tình phàm chưa dứt Một mãi trần tư niệm chưa quên Trong giờ phút cuối cùng Mà còn một mãi may vọng niệm tạp tưởng Vẫn phải y nhiên trở lại vòng Xâm tử luân hồi của ba cõi sáu đường mà thôi Nếu ta nương vào năng lực của tự thân Nhưng nếu như một tảng đá lớn là ý cho ý nói một cái người còn nghiệp nhưng mà người này biết nương vào thuyền bè Tức là nương vào tha lực nhiếp thọ của Phật tự lực cộng với tha lực vẫn có thể về tây phương được đó quý vị đó là kinh đại tập đã ví dụ cái ví dụ thứ hai ví dụ rằng một cái vị bị què quặt mà nếu nói cái người mà bị què quặt mà lên đỉnh núi cao đối với họ thiên nan vạn nan ngàn lần khó muôn lần khó quý vị ơi bị què quặt mà làm sao lên núi cao được nhưng mà cái người què quặt đó biết nương vào cái phương tiện ví dụ nha què quặt nhưng mà bây giờ mình nương vào cái phương tiện đó là xe người ta đẩy hoặc là đi cáp treo lên núi được không quý vị vẫn lên được đó nhà dùng phương tiện khác vẫn có thể lên được thì cái phương tiện khác đó là con nói ha lực đó quý vị năng lực nhiếp thọ của phật đức phật a di đà lòng bi mẫn thương chúng sinh trong ba cõi sáu đường Ngài đã phát lên lời đại nguyện rằng Nếu có chúng sinh nào chí tâm tinh ưa Nguyện sinh về cõi nước của tôi Xưng danh hiệu của tôi Nhẫn đến mười niệm mà không được sinh về Tôi thề không trụ ở ngôi chánh giác Mà mười niệm là lúc nào Lúc lâm chung mà vẫn nhớ Phật niệm Phật Thì lúc đó chánh niệm vãng sanh đó quý vị mà nếu mà mình niệm không nổi mà nhờ người khác hỗ trợ cho mình mà mình lúc này mình buông bỏ muôn duyên chí thành xưng niệm phát khởi tâm lành quy hướng phật mà xưng niệm cũng đới nghiệp vãng sanh luôn với cái thuyết này có một số người nghi ngờ nói cái người tham sân si phiền não đầy dãy giờ phút cuối cùng cái được ban hộ niệm đến hộ niệm là cái được vãng sanh không dám đâu họ nói vậy nha nhưng mà bây giờ con hỏi ngược lại này nè dẫn chứng trong kinh điển Nikaya tức là kinh điển A Hàm đó trong kinh điển Nikaya có kể lại kể lại câu chuyện là khi ông Mana, Mahanam đó ông mới hỏi Phật Mahanam đến hỏi Phật vậy chứ Bạch Đức Thế Tôn con thường hay ra chiến trận Nếu lỡ gặp phải tên rơi đạn lạc bất đắc kỳ tử Chết bất ngờ thì con biết con sanh về đâu Thế Đức Phật nói nếu mà chết một cách đột ngột như vậy thì ngài mới nói này má ha nam ông nhìn ra cái cây đại thọ ở sân vườn tịnh xá đó bây giờ nó đang nghiêng về hướng tây thì nếu một trận bão to gió lớn mà làm cho bất ngờ ngã đổ cái cây đó thì nó ngã về đâu ông Mahanam nói bây giờ nó đang nghiêng về tây mà gió lớn làm nó cho nó ngã chắc chắn nó ngã về tây đức phật mới nói cũng vậy hàng ngày cái tâm của mình nghiêng về cái chỗ nào thì nếu mà bất đắc kỳ tử mình tạo cái nghiệp nào đó thì nghiệp nó lôi về hướng đó à nhưng mà có trường hợp nha quý vị người giờ cả đời tạo những cái nghiệp lành vậy mà giờ phút cuối cùng chỉ cần khởi lên một niệm sân giận thôi rồi đứt bóng lúc này Xin hỏi quý vị cả một đời tạo nghiệp lành Một niệm sân giận Trong giờ phút lâm chung có đọa hay không Có đọa không không quý vị Có đó nghe quý vị Có đọa đó Tại vì sao vậy Cận tử nghiệp là cái nghiệp trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời Nó mạnh lắm quý vị ơi Vậy thì tại sao chúng ta tin tưởng rằng cả có người cả đời tạo nghiệp lành mà giờ phút cuối cùng khởi lên một cái niệm tâm sân giận bị đọa mà ta lại không tin rằng có người cả đời tạo nghiệp ác mà giờ phút cuối cùng khởi lên một niệm lành quy hướng về Phật niệm Phật mà không được giảng sanh tại sao mình không tin phải không quý vị rồi con nói trường hợp nè cái vị cư sĩ này cả đời ông tạo những cái nghiệp tốt lành ăn chay niệm phật phát nguyện cầu sanh mà giờ phút cuối cùng cái bà vợ ông chết cái bà vợ bà ôm mặt ông chồng bà khóc nức nở lúc này thần thức của ông ta nghe tiếng khóc than của bà vợ như vậy làm động tâm làm não động tâm ông cái ông không giảng sanh được nha mà ông quyến luyến bà vợ cái ông tái sanh trở lại làm con sâu trong lỗ mũi của bà vợ bà vợ bà ôm mặt ổng úp mặt vào mặt của chồng khóc nức nở rồi cái ổng nghe tiếng khóc than của bà vợ mà ổng động lòng ổng quyến luyến cho nên lòng con sâu trong lỗ mũi của bà vợ để một tuần lễ sau gặp một vị thánh tăng đi ngang qua cái bà này mới thỉnh vô cái bà mới nói xin nhờ tụng hôm nay là ngày thất của ông ta thì xin tụng cho ông ta một thời kinh cái bà mới khóc bà kể vợ chồng của chúng tôi hồi nào giờ sống hòa thuận hạnh phúc dữ lắm đồng vợ đồng chồng đi chùa ăn chay niệm phật bây giờ ông đột nhiên ông ngủ đêm tới sáng cái ông chết ông bỏ tôi tôi nhớ thương ông biết giường nào bà khóc bà kể cái nước mũi chảy ra gì nè cái bà quẹt bà quẹt sao bà nhìn thấy con sâu cái bà định lấy tay bóp thì vị thánh tăng nó nói bà đừng có bóp đó là ông chồng của bà đó một niệm cuối cùng mà khởi lên một cái niệm tâm tham luyến ái luyến ái đó mình trở lại như vậy thì tại sao chúng ta biết tin rằng cả đời biết ăn chay biết niệm phật mà một niệm cuối cùng còn tham còn sân còn si bị đọa vì cái tận tử nghiệp đó rất mạnh mà tại sao chúng ta không tin rằng cả đời tạo ác nghiệp nhưng mà giờ phút cuối cùng quay đầu hướng thiện một niệm giác là phật một niệm mê là chúng sinh đó quý vị con trích dẫn lời phật dạy nha một căn nhà tối 100 năm Nhưng khi chúng ta thắp một cái ngọn đèn vào trong nhà tối Thì nó có công năng phá tan bóng tối của trăm năm Phải không quý vị? Thì cũng vậy Cái người mà cả đời vô minh bất giác mê lầm Mà vào phút cuối cùng thôi Một niệm tâm họ hướng thiện Giác ngộ được Quay đầu là bờ liền Một niệm giác đó là Phật đó quý vị nương nhờ một cái niệm trong giờ phút cuối cùng đó mà khởi lên một cái niệm thiện lành là sanh về cõi lành cận tử nghiệp nó mạnh như vậy đó quý vị ơi nghiệp lực và niệm lực thì cái niệm lực nó mạnh hơn cái nghiệp lực năng lực của nghiệp nó dẫn dắt chúng sinh trôi lăn trong ba cõi sáu đường nhưng do đâu mà chúng sinh tạo nghiệp vậy là do tâm niệm của chúng ta khởi hoạt mới tạo nghiệp vì vậy cái niệm lực là cái chính yếu để chúng ta tạo nghiệp nó mạnh hơn nghiệp lực đó quý vị mà có hai năng lực để chúng sinh trôi lăn sanh tử trong luân hồi đó là nghiệp lực và niệm lực nhưng trong đó niệm lực thì nó mạnh hơn cho nên ngày xưa khi, khi đức phật còn tại thế đó quý vị một hôm ngày đi vào thành khất thực đi ngang qua một căn nhà nọ nhìn thấy một cậu thanh niên bị bệnh cái ông cha ông keo kiệt quá đi ông đâu có chữa trị thuốc thang gì cho con trai của mình cậu ta cứ đi tiêu chảy miết đi tiêu chảy miết mà ông không có cho thuốc thang gì hết ông sợ tốn tiền rồi đến khi nặng rồi cái ông mới đem con của mình ra để ở ngoài sân ở trước thiên nhà chứ không để ở trong nhà bởi vì ông sợ nó chết trong nhà xui rủi ông mới để cậu ta nằm ở trước sân cậu này quán hận cha mình đứng dậy đi không nổi nằm liệt giường rồi mà quán hận cha mình vì tham tiền vì keo sẻn mà không chữa trị bệnh cho mình với một niệm tâm oán hận khởi lên như vậy đức thế tôn đi ngang biết với cái tâm niệm oán hận mà cậu ta trút hơi thở cuối cùng ra đi nhất định xa đọa cho nên ngài mới bước đến và ngài thuyết cho thời pháp ngắn nói một thời pháp ngắn thì cái người thanh niên đó mới chấp tay quy hướng phật và xin nguyện quy y phật quy y pháp quy y tăng vừa quy y tam bảo vừa xong rồi phát khởi cái tâm niệm lành cái bỏ cái xác này chết tái sanh trở lại sanh ở cõi trời quý vị ơi chúng ta thấy cái cận tử nghiệp quan trọng vô cùng cho nên con mong sao tất cả quý phật tử Mong sao tất cả quý Phật tử Lúc nào cũng giữ chánh niệm Bởi vì mình không biết lúc nào tử thần đến với mình nha Có ai bảo đảm rằng mình sống 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa Có bảo đảm không quý vị? Sống ngày nay, biết ngày nay Còn ngày mai chưa chắc đâu quý vị ơi Không ai không ai bảo đảm rằng ngày mai mình còn hay không nha Mỗi một buổi sáng quý vị thức dậy Cái quý vị mỉm cười Xin cảm ơn đời mỗi sớm mây Thức dậy đã cho tôi một ngày mới để vui tươi Thức dậy miệng mỉm cười 24 giờ vui tươi Nguyện sống đời tỉnh thức Ban hạnh phúc cho người Tại vì hôm nay chúng ta có cơ duyên Được thức dậy phải nguyện sống một đời sống tỉnh thức mình còn sống ngày nào phải sống tỉnh thức giác ngộ bởi vì mình là phật tử mà phật là tỉnh thức là giác ngộ con của một bậc tỉnh thức giác ngộ thì chúng ta phải sống đời tỉnh thức giác ngộ không mê lầm nha quý vị giác ngộ để thấy rõ được cái quy luật của đời người giác ngộ để thấy rõ được thế gian này là vô thường cõi nước là giòn bở hân tứ đại này là khổ là không năm ấm là vô ngã nó xâm diệt nó biến đổi nó hư dối nó không thật hân này còn không thật có cái gì trường tồn vĩnh cửu đâu cho nên chúng ta có được cái tinh thần giác ngộ đó rồi buông xả hết môn duyên sống xem như mình là người diễn viên đang đứng trên sân khấu kịch trường hữu một vai do đạo viễn phân vai cho mình đóng cái vai nào cái đóng trọn vai đó mà luôn luôn lúc nào cũng nghĩ đây là sân khấu của cuộc đời và tất cả những người diễn viên dù là ông hoàng hay là một kẻ nghèo nàn ăn xin đi nữa khi chiếc màn nhung khép lại rồi Thì các tất cả mọi người đều trở về với thân phận của chính mình Và thân phận đó chính là thân phận Trần Văn Trụi Ra đi một mình bỏ lại hết Trần trụi không mang được thứ gì đâu quý vị Của Trần ta cũng trả lại cho Trần Bao nhiêu tội lỗi phần mình lãnh riêng đó Cho nên quý Phật tử ý thức giác ngộ điều đó Nhất tâm niệm Phật nha đi đứng nằm ngồi không rời câu Phật hiệu gì ta không biết tử thần nó đến lúc nào ngoài cái việc nhất tâm niệm Phật ra thì quý Phật tử còn dứt các điều ác làm các việc lành một việc ác nhỏ không làm một việc lành nhỏ chớ bỏ qua đó là quý vị đã thực hiện đúng theo lời dạy không phải chỉ lời dạy của Đức Phật mà lời dạy của mười phương ba đời chư Phật chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo mọi hoàn cảnh không làm bất thiện dầu khó khăn phát triển hạnh lành dình tâm giữ ý tịnh thanh là lời Phật dạy đành rằng xưa nay đó quý vị và nếu quý vị thực hiện được điều đó chắn một đời này vẫn sanh còn ai nói gì kệ họ tôi quyết định tôi giảng sanh mà nhớ nghe quý phật tử dứt ác làm lành nhất tâm niệm phật như đó thôi là quý vị đủ điều kiện dự vào chính phẩm sen vàng nơi tây phương cực lạc dễ không quý vị dễ hay khó thấy dễ nhưng mà không dễ chút nào nữa nha mà thấy khó nhưng mà cũng không khó bởi vì đường tuy khó không phải khó vì ngăn sông vì cách núi mà khó là vì lòng người ngại núi e sông đó quý vị nếu quý vị quyết tâm rồi không gì khó hết xin hỏi quý phật tử có quyết tâm một đời này thành tựu sự nghiệp bản sanh về tây phương cực lạc quý vị có quyết tâm muốn về không có không quý vị có nha mà quyết tâm rồi đâu có cái gì cản ngăn mình được đường tuy khó không phải khó vì ngăn sông vì cách núi mà khó là vì lòng người ngại núi e sông hôm nay quý vị không có quản ngại quyết tâm rồi thì chướng ngại vật nào chúng ta cũng phải vượt qua dù đường đời quý vị có gặp trăm ngàn sự chướng ngại khó khăn nhưng quyết tâm phấn đấu tu trong mọi hoàn cảnh hoàn cảnh nào cũng nam mô a di đà phật ai nói hơn nói thua nói tranh nói đua thì quý vị vẫn nam mô a di đà phật ai hơn thua để họ ở lại cõi ta bà tôi nhất tâm niệm phật để tôi thưởng hoa miền cực lạc còn ai đúng ai sai cứ mặc kệ người phận mình lo giữ phận mình thôi nếu ta cứ mãi tìm lỗi nơi kẻ khác ấy thế là ta đã lỗi rồi đối với tôi vấn đề trọng yếu quan trọng cần yếu đó là niệm phật vãng sanh chứ không phải hơn thua được mất phải quấy tốt xấu đừng để cho cái chuyện hơn thua phải quấy tốt xấu đó mà mình xem nó là quan trọng rồi điên đảo tối ngày lo giải quyết những cái chuyện đó tham dự những cái chuyện đó không có lợi ích gì đâu quý vị nhất tâm niệm phật buông xả muôn duyên dù còn sống đây còn đi đứng nói năng nhưng mà xem như mình là người đã chết người đã chết nhưng vẫn còn sinh hoạt vẫn còn phải đóng góp cho gia đình phục vụ cho xã hội và còn phải đóng góp một phần nhỏ để xây dựng thế giới an lành nhưng phải xem như mình đã chết trong 10 phần sống chết hết 9 phần còn một phần nữa đó là ăn mặc đi đứng tới lui thôi còn 9 phần kêu quý vị phải xem như mình đã chết rồi vì trước sau cũng chết à chết ở đây có nghĩa là gì quán niệm tử công phu quán nghĩ cái sự vô thường tử thần đang rình rập một bên mà chúng ta buông xuống hết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 tất cả quý Phật tử chúng ta quyết tâm ha một đời này thành tựu sự nghiệp vãng sanh về Tây Phương cực lạc huynh đệ mình hội ngộ cùng nhau nơi đó gọi là thanh tịnh đại hải chúng gọi là liên trì hải hội bởi vì nơi một cái pháp hội giống như là biển cả mà toàn là ở trong một cái ao xây ăn báo thanh sắc thanh quang quỳnh sắc quỳnh quang xích sắc xích quang bạch sắc bạch quang tất cả những hoa sen xanh vàng đỏ trắng nở rộ nơi cảnh giới tây phương cực lạc an lành đó huynh đệ chúng ta sẽ cùng nhau tao ngộ nghe quý vị còn ta bà là giả cảnh nơi ta gửi thân sinh tử cao lắm chỉ có trăm năm cực lạc chốn giao quê nơi ăn mạng niết bàn muôn thuở xin tất cả hãy nên ghi nhớ Sống trên đời có được bao lâu Mới xuân xanh thoáng chốc đã bạc đầu Rồi lại đến quan khâu một nắm Cuộc trần thế hãy nên suy gẫm Tấm thân này do ngủ ấm duyên sinh Bởi do nơi nhiễm trước vọng tình Nên cảm họ thân hình nam nữ Sống với kiếp phù du lữ thứ Hệ có sinh có tử lẽ thường Khi mãn duyên ta cũng phải trở lại cố hương Vậy thì ngay hiện tại Nương Phật hiệu để Tây Phương hẳn lối Chớ vương vấn tình tiền muôn mối Mà sáu đường rắc rối chuyện xoay Cõi ta bà đau khổ lắm thai Về cực lạc để ngồi đài sen báo Đừng lưu luyến cửa nhà con cháu Muôn sự điều cũng phải bỏ ráo mà đi Tấm thân này còn chẳng xá chi Hơi thở dứt đời thì cũng dứt sinh và tử làng hơi chỉ một tấc bận lòng chi được mất buộc ràng xả trần tâm để tâm thức của chúng ta nhẹ nhàng rời quán trọ trần gian ta buông gánh thân dẫu có mất cũng đừng sợ ta vẫn còn chân tánh Vậy thì giờ phút này hãy nương ánh từ quan Dốc một lòng thẳng hướng lạc ban Câu Phật hiệu rõ ràng miên mật Xin tất cả hãy phát lòng chân thật Niệm A-di-đà Phật thiết tha Hãy mau mau cất bước liên tòa Đường sinh tử ta thoát qua cơn mộng Và giờ phút này huynh đệ chúng ta một lòng hướng vọng bị phụng thỉnh từ tôn phóng bạch hào xin tiếp dẫn cho chúng con tây cảnh được vào khuyên tất cả cùng nhau mau niệm phật lấy câu Phật hiệu đó xem như là một chiếc phao nổi để giúp cho chúng ta thoát khỏi cái biển khổ sinh tử luân hồi lấy một câu học Phật hiệu nương vào năng lực của từ phụ A Di Đà như một chiếc thuyền bè giúp cho chúng ta vượt khỏi biển trầm luân khổ hải này quý vị. Trong cái đường sinh tử sanh ra khổ lắm quý vị ơi. Mà bây giờ bận rộn cách mấy quý vị cũng Nam mô A Di Đà Phật A Di Đà Phật mình thậm chí con nói nha cái người mô phật thôi cũng kết duyên lành nữa đó quý vị mà giờ phục phật phút cuối cùng mà niệm không nổi mô phật mà phật phật phật thôi thì phật cũng đến tiếp dẫn mình nữa nha nhớ phật là được rồi quý vị thí dụ như con nói trường hợp quý vị không tin mở cái phim mà cụ bà triệu vĩnh phương ở đài loan niệm phật vãng sanh đó quý vị vợ về mở cái phim của cụ bà giờ phút cuối cùng con cháu của cụ bà dây quanh niệm phật khổ niệm cho cụ bà nha cụ bà bà nằm quay mặt về nghiêng bên phải theo cái tướng kiết tường giống như phật dạy vậy đó là bà quay mặt bên phải vậy cái giờ phút cuối cùng thân quyến của bà niệm phật cho bà cái niệm a di đà phật bà chỉ niệm được phật bà xe sẻ cái môi của bà bà đánh lên cho mình thấy phật phật Phật Phật Giờ phút cuối cùng mình niệm được chữ Phật là mình biết Người này nhớ được Phật rồi ha Là tốt lắm rồi Vì sao vậy? Giờ phút lâm chung tứ đại của chúng ta nó, nó sắp phân ly, nó bức bách các nghiệp nó bức bách nó đau đớn lắm quý vị ơi vậy mà còn nhớ phật niệm phật là bản lãnh lắm rồi công phu dày dặn lắm rồi mới nhớ phật niệm phật chứ phần nhiều nha quý vị bị đau đớn trên thân bức bách quá trời ơi đau quá trời ơi đau quá kêu trời được mà ông không nhớ phật đâu quý vị cho nên chúng ta có thủy mà không có chung có đầu không có cuối hàng ngày thì nó mua di đà phật phật ơi đến tiếp dẫn con giảng mà niệm sanh cho con biết trước ngày giờ tự tại ra đi nam mô a di đà phật nhưng mà đến giờ phút cuối cùng đó thì lại đổi hướng không niệm phật mà niệm trời toàn là trời ơi đau quá đi thăm nhiều bệnh nhân cư sĩ đó quý vị thấy họ kêu trời không là biết họ bức bách dữ lắm thay vì kêu trời nói cô ơi a di đà phật đấy cô đau muốn chết mà a di đà phật cái nỗi gì đau muốn chết mà kêu trời được mà kêu phật không nổi bây giờ con nhắc nhở quý phật tử một điều ha dù bức bách đau đớn cỡ nào quý vị không niệm nổi a di đà phật quý vị cứ kêu phật phật phật phật nhiều đó cũng giảng sanh rồi nhớ nghe quý vị nhiều đó thôi là quý vị cũng được vãng sanh rồi nhưng mà trong tâm của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng nhớ Phật mà Phật là gì là giác đó quý vị chỉ cần chúng ta nhớ Phật để buông bỏ hết buông bỏ hết ham sân si phiền não ganh tị tật đố chỉ nhớ Phật là ngon lành rồi mà giờ phút cuối cùng chỉ nhớ được Phật là quý vị đã được vãng sanh Cho nên đây là một pháp môn dễ tu và dễ chứng Một đời thành tựu ra khỏi sanh tử luân hồi Do đó Kính nguyện hồng ân tam bảo từ phụ, phụ A-di-đà 48 nguyện cố giúp cho chúng sinh nơi cõi ta bà Xin Ngài hãy phóng bạch hào quang Để nhiếp thọ cho chúng con ở nơi đạo tràng chùa Hội Phước Một lòng tuân theo lời Phật dạy Nhất tâm niệm Phật tu tạo những công đức phước lành Hồi hướng vãng sanh Tây phương cực lạc Nguyện cho chúng con hiện đời thân tâm an lạc phước huệ được trang nghiêm sở nguyện được tùy tâm sở cầu được như ý thân không tập bệnh và đến giờ phút cuối cùng tâm không hôn mê ý điên đảo nhớ phật niệm phật và nương nhờ từ quan của phật phóng quan nhiếp thọ đưa chúng con về tây phương cực lạc tây phương cực lạc cảnh an lành người vật nơi đây hải hóa sanh bảy báo trang nghiêm đầy cõi nước a di đà phật nguyện viên thành kính chúc cho toàn thể quý phật tử tính tâm niệm phật và thực hiện theo lời phật dạy với các điều ác làm các việc lành hồi hướng tây phương để đời sống hiện tại cũng được an lạc và Ngài nhắm mắt xuôi tay giả biệt cuộc đời này Tất cả chúng ta tự tại nhẹ nhàng Bản sanh về thế giới Tây Phương tịnh độ an lành A-di-đà Phật Trân trọng kính mời toàn thể quý Phật tử chúng ta đồng đứng dậy để hồi hướng Điện đêm